phần lý thuyết này đầu tiên thì chúng ta nhắc lại cái quy tắc xét tính đơn điệu của hàm số quy tắc gồm những cái bước gì thì ở đây chúng ta sẽ có này bước đầu tiên chúng ta tìm tập xác định tập xác định thì thường đối với hàm tổng quát nó sẽ cho đấy, cho sẵn luôn hàm số này xác định liên tục rồi có đạo hàm này đấy tiếp theo nữa nó có gì tính đạo hàm của hàm số đây, tính đạo hàm này, f phẩy x này và tìm các điểm x y mà tại đó đạo hàm bằng 0, tức là chúng ta đi giải phương trình f phẩy x bằng 0. Được chưa? Và một số cái trường hợp nữa đó là uh, làm cho f phẩy x không xác định nữa. Ok nhá. Tiếp theo. Sau đó chúng ta làm gì? Sắp xếp các điểm x y theo thứ tự tăng dần và chúng ta lập bảng biến thiên từ cái bảng biến thiên đó các em có thể lập bảng xét dấu thôi cũng được ok chưa tuy nhiên là việc lập bảng xét dấu với lập bảng biến thiên thì nó cũng không mất thời gian hơn là bao nhiêu do đó nếu như các em cứ lập được bảng biến thiên là càng tốt Tại vì không phải là lúc nào bài của chúng ta cũng là xét tính đơn điệu, có thể là tìm mắc min, có thể là tìm cực trị. Vậy thì đối với những cái bài như thế thì chúng ta có thể chúng ta phải lập hoàn thiện cái bảng bảng biến thiên do đó chúng ta cứ làm cho nó quen hiểu chưa đấy thì ở đây sau khi có bảng biến thiên rồi chúng ta sẽ nêu kết luận về các khoảng đồng biến khoảng nghịch biến ok chưa các em đây là cái cách mà chúng ta uh, xét tính đơn điệu của hàm số hoặc là các em có thể xét đó là hàm số đồng biến trên khoảng à, đồng biến trên khoảng nào? Hàm số đồng biến khi và chỉ khi f phẩy x lớn hơn hoặc bằng 0. Đấy, hoặc nghịch biến khi và chỉ khi f phẩy x nhỏ hơn hoặc bằng 0 trên một cái khoảng nào đó đúng không? Và các em chú ý ở đây là bằng 0 tại hữu hạn điểm. Tuy nhiên trong trường hợp hàm tổng quát nha thì các em bỏ dấu bằng cho thầy. Thường là chúng ta uh, các uh, đáp án của chúng ta nhé nó ở là khoảng chứ không không có đáp án là đoạn do đó là chúng ta cứ bỏ dấu bằng đi hiểu chưa